Xin chào các bạn, mình là Khoa Nguyễn, số điện thoại của mình là 0339 789 906 Thì ở trong cái clip ngày hôm nay, những cái nám giới nào mà bị yếu sinh lý, dương vật bị yếu, không thể lên được Đang mong muốn tìm cách nào để có thể khắc phục được các tình trạng về loại cương dương, các tình trạng nêu trên Giúp tăng cường cái sinh lý của mình Thì các bạn hãy đừng bỏ lỡ cái clip này nhé thì trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong sản phẩm thuộc cương dưới mắc mán một trong sản phẩm thuộc cương dưới cực mạnh đến từ Hoa Kỳ sản phẩm này với 100% đến từ thiên nhiên rất là an toàn cho sức khỏe công dụng chính của sản phẩm này là hỗ trợ cương dương cực mạnh nha các bạn thế những cái nam giới nào mà cái dương vật nó khó có thể cứng cứng lúc lên lúc không hay cương mà không cứng bị suy giảm chức năng tình dục rồi loạn cương dương thì các anh có thể sử dụng trong sản phẩm thuộc cương dương mắc mán này để có thể thứ nhất nó sẽ giúp tăng cương cái khả năng cương cứng của cầu nhỏ giúp cho cầu nhỏ có thể cương cứng một cách mạnh mẽ và lâu dài hơn giúp tăng cương cái chất lượng tinh trùng tăng ham muốn tình dục ở người đàn ông nhà bạn thì ngoài chưa cái chức năng cương dương sản phẩm thuộc cương dương mắc mán còn giúp cho các anh có thể gọi là kéo dài được cái thời gian quan hệ của mình một cách lâu hơn làm tin lâu hơn giúp làm chủ được cuộc yếu khiến cho người phụ nữ thỏa mãn các bạn ạ và khiến cho người đàn ông cũng có thể sung sướng hơn trong cái vấn đề mà quan hệ tình dục đây đây là cái hộp thuộc cương dưới mắc man các bạn ạ những cái logo của nó sẽ được in nổi logo của hoa kê nha bạn cảm ơn vỏ của sản phẩm này thì được làm từ hợp kim không trĩ rất là cao cấp các bạn ạ đây khi mà mở ra thì các bạn sẽ thấy những cái logo của nó đều được dập nổi đến từng chi tiết một các bạn ạ có một cái vị thuộc của nó sẽ gồm 10 viên thì đồ của dòng sản phẩm thuộc cư dưới mắc mán này thì hiện nay đang có rất nhiều các tám dễ sử dụng rồi và bên mình đã nhận được rất là nhiều các phản hồi tích cực với dòng sản phẩm thuộc cư dưới mắc man đặc biệt là những cái anh tay sẻ nhật bản họ thường xuyên mua sản phẩm thuộc cư dưới mắc man này về để có thể tăng cơ cái sinh lý của mình hay là làm quà tặng cho sếp cho bạn bè cho người thân vân vân các bạn cực kỳ là hiệu quả thêm một viên thuộc cư dưới mắc man như vậy thì các bạn có thể sử dụng cho một lần quan hệ các bạn uống trước khi quan hệ từ 45 tới 60 phút và các bạn lưu ý rằng khi các bạn sử dụng các dòng sản phẩm với thuộc cương dương thì tránh các chất kích thích như rượu và bia để có thể đảm bảo tác dụng cao nhất của thuộc của thuộc nha bạn đây một viên thuốc như vậy sẽ có 380 mg các hoạt chất cương dương các bạn ạ rất là mạnh để giúp cho bạn có thể tăng cường cái sinh lý của mình thì ngoài cho dòng sản phẩm thuộc cương dương bên mình còn cung cấp bê sạch tối đôi dây tình dục cho cho nam nữ dương vật giả ẩm nở giả hay là trái xịt chống xuất tinh sớm vân vân thế những ai mà quan tâm thì các bạn có thể liên lạc qua số hotline 0339 789 906 để được tư vấn và hỗ trợ thêm bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đóng gói hàng kín đáo nên các bạn cứ yên tâm những khi mà đặt hàng ở bên mình mình còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau xin tạm biệt